chỉ là này giờ thành đầu tôi quay tỏ nên ui tới dung rồi tới dung là buồn đầu mình dễ hoang xin quê quân châu xin lọ tô lọ xin lọ hùng tiêu

ni khom nhé tại khỏi à phang tu thiên ô khu nhìn ô trang ô tu thiên về đặt sang ôm tiêm nhé chuẩn kéo lỗ mãi vừa hô sầu tìm kiếm

in âu bà mà siêu yết chiến âu chia mà chia bà mu kín yeah. tiên lâu lọt xin quê phu hỏi phú ở ờ, ờ, ờ, sao tiếng chi bé chim xin na à, à, biểu trang ấy อยู่ในอัมเท้าเปียวเย่เป้าเบจิงอากวางอาลวงเมญาเท้า Israel. điều qua bê địa tiêm siêu quý bổng ô siêu chia chia lo nhìn yun buồn ơi chiều về mà dùn mày tháo on âu mày hiu ơ liang ơ liềm dùn của ơn âu hiểu mày nhất xin âu siêu ta ô say ya ma ô ô you know la ma ve ma pia ma pu yun pu no nhìn ta hỏi nhàn khe cha nhá thảo siêu giò miêu à bình mãi mãi phui lại ô ô qua ô chuang sẽ mà ô bia mà phui miêu sẽ ô tin lo hề ná nhìn hoàng liêu giảm nhé ôi ôi chào nhà tiêu đa nhé qua lô quẹt giấy bữa nà tiêu à, khoa mày nhảy nhà lão chỗ đạo khoa đáp giảng về bảo ta muốn năng nhà tại âu siêu sấy ô giàu ra bé tòng cha mà phu nhà của anh lỗ nam già dạ lo mai miền ô la vin chạy ờ. tôi về tuôn nhu na dân tiêm ờ, khu âu tin hay già mà chia tuôn miêu ta na à, cho sẽ chẳng hô tòng cha nhận sẽ giả quê lô vì chuyển sang với giả mà tôi nhất có thiền qua yu mẹ nhau phòng cha với dù tỏ ra chiến đấu mà nà mà nhau của xiên tin nên lâu si mẹ nhà dạ khứ cùng bao bé giả hô tế cả nô phiêu ma na ma nhau à riêng chân nhà dạ chân xa hèn châm đoàn mẹ thao nhẹ của ô tu cho chèn dầu dầm rủ sai to tổn dùn làm nhiều miền âu về lại riêng tài quỷ truy phiền nhận ô mày thiên nhiên vườn xuân châu xiên nhìn chân mê thao liêu lệ cô bị nấu xin ta chú tiếng chia xin khắp nghe xuân âu chui phía bố à biểu diệu bà mình nên chạm tái liêu thao nhẹ à, của âu phiền hoang nhận ra thái âu điểm trốn ra ra tàu tổ ngà cho siêu nún trẻ choang trẻ về xiên à nhà là chỉ thảo nhà ô đi tu và nhìn ô miêu miêu chơi nhớ nhàn mấy xiên nhớ lại ô